chào tất cả anh em thì uh, hôm nay tôi lại tiếp tục làm clip này để giới thiệu cho anh em bộ đồ chơi dành cho anh em làm tay cái để cho anh em đi uh, lắc tài xỉu đánh tài xỉu bịp ở các sòng bạc sới để giúp cho anh em có cái độ hiệu quả có độ chính xác và tỷ lệ chiến thắng khi anh em ra sòng ra sới chơi nha anh em nhé thì uh, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em đó chính là bộ đồ chơi một tài xỉu 2020 và tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách đánh tài xỉu mịp hiệu quả nhất cái bộ tài xỉu 2020 này khi anh em đi lắc ở sòng ở sới thì cái tỷ lệ của nó ra cho anh em 5 năm 5 năm có nghĩa là chén tài chén xỉu cho anh em bộ hột đi đều đúng không ạ và khi anh em uh, sở hữu cái bộ hột này và anh em sẽ được uh, học cái cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền bên cơ sở bên tôi thì anh em có thể lắc được tài xỉu theo ý muốn của mình anh em nhé thì cái bộ hột này hoàn toàn là không tăng không tích nên anh em sẽ yên tâm hơn khi anh em đi chơi ở sòng sới anh em nhé thì tôi sẽ test qua về phần tăng tích để cho anh em yên tâm hơn để anh em đi chơi ở sòng sới anh em nhé tôi sẽ test cho anh em nước muối nổi này Đó, đúng không anh em một nổi rất là đều đúng không ạ khi anh em vớt hột thì anh em lưu ý anh em rửa qua bằng nước nước nhé, để tránh cái tình trạng cái à, nước muối ấy, nó bám vào cái kẽ mặt hột này để nó làm nặng cái bộ hột của anh em thì cái bộ hột của anh em lắc nó sẽ không được chuẩn nha anh em nhé anh em lau khô rồi tôi test cho anh em nâng châm đúng không nâng châm không hít đúng không nắp chén dĩa chúng ta là nắp chén dĩa chợ anh em nhé tôi dán vào cho đẹp đây ạ đó thì bây giờ tôi sẽ dọn đèn cho anh em này có một cực kỳ trong luôn đó đúng không anh em rất là trong đúng không ạ đó, tôi bao cho anh em ăn thua trẻ hột luôn nha anh em nhé thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em về phần tăng tích của cái bộ một tài xỉu 2020 này và tôi sẽ không làm mất thời gian của anh em nữa và tôi sẽ đi vào tôi test luôn cho anh em cái à, tỷ lệ 5 năm chén tài chén xỉu bộ đi đều cho anh em và kết hợp thêm với cái cách, cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền bên cơ sở bên tôi để hướng dẫn cho anh em những cái cách chơi uh, tài xỉu bịp mới nhất 2020 và hiệu quả nhất anh em nhé test cho anh em xỉu đúng không ạ 221 và đặc biệt anh em để ý nhé cái bộ hột ờ, uh, tài xỉu 2020 này của bên tôi uh, ra đôi rất là nhiều anh em nhé ra đôi rất là nhiều để nó chờ lên bão anh em nhé và cái tỷ lệ ra bão của nó rất là cao anh em nhé đó lên tài đúng không ạ chén tài chén xỉu cho anh em đó xuống xỉu đúng không em hai ba bốn đúng không ạ đó lại tiếp tục lên tài tiếp đúng không ạ bộ hột đi cực kỳ đều luôn anh em ạ chén tài chén xỉu đó đó lên tài đúng không ạ đó, lại xuống xỉu nữa rồi đúng không anh em thì vừa rồi tôi đã test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ tài xỉu 2020 này thì bây giờ tôi sẽ kết hợp thêm với cách lắc độc quyền của bên cơ sở bên tôi để tôi sẽ test cho anh em để cho anh em cảm nhận được cái bộ tài xỉu 2020 này nó hiệu quả chính xác như thế nào anh em nhé Đó, lên tài đúng không ạ tôi bây giờ tôi sẽ giữ tài cho anh em luôn anh em nhé Đó, đúng không ạ 3 4 5 tài đúng không anh em Đó, tiếp tục vẫn là tài tiếp 3 5 6 đúng không ạ đó tiếp tục vẫn là tài đúng không ạ đó, đó ra bão này anh em thì cái chén này nó xuống xỉu thì bây giờ tôi sẽ giữ xỉu luôn cho anh em anh em nhé đó bão nha anh em nhé đó, xuống xỉu thì bây giờ giữ xỉu luôn xỉu đúng không anh em rất là chính xác và hiệu quả đúng không ạ đó đúng anh em vẫn là xỉu tiếp đúng không đó một hai ba tiếp tục lại là xỉu một ba bốn đúng không ạ vẫn là xỉu tiếp nha anh em nhé đó đúng không ạ thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em về cái tỷ lệ đi đều của bộ tài xỉu 2020 này để cho anh em hiểu rõ thêm về cái bộ hột à, này dành cho anh em đi lắc tài xỉu đi đánh tài xỉu ở các sòng các sới để giúp cho anh em có thêm cái độ hiệu quả anh em nhé thì như anh em nào có nhu cầu muốn ờ, sở hữu cho mình cái bộ ờ, sản phẩm hột tài xỉu 2020 này thì anh em có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại tôi đã để trên màn hình nhé anh em nhé nhưng anh em nào ở gần cơ sở bên tôi cơ sở bên tôi ở bến xe miền tây anh em có thể lên được trực tiếp cơ sở để anh em được mua hàng test hàng thì anh em sẽ yên tâm hơn còn đối với những anh em nằm ở xa thì bên tôi sẽ gửi bưu điện này gửi à, nhà xe về cho anh em khi nhận được hàng thì anh em thanh toán anh em nhé thì cái video này tôi làm đến đây là kết thúc rồi anh em đang xem video hãy à, đăng ký kênh để anh em được cập nhật thêm thật là nhiều những cái dòng đồ chơi chuyên về à, tài xỉu bịp mới nhất hay không hay không mà tôi sẽ đăng tải lên cho anh em tham khảo để cho anh em chọn lựa và mua cho mình một cái bộ sản phẩm phù hợp ưng ý và sòng sới giúp cho anh em có cái tỷ lệ chiến thắng anh em nhé. Xin chào tạm biệt tất cả anh em.